Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé Cái video này tôi muốn giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi tài xỉu Đó chính là cái máy phân lâm tài xỉu Cái máy phân lâm tài xỉu này thì uh, nó hoàn toàn khác so với những cái máy phân lâm mà anh em đã được uh, chia sẻ anh em đã được xem nhé nó hoàn toàn khác so với cái uh, máy phân âm mà anh em đã xem thứ nhất về cái hình dáng và cái hình dạng của nó thì cái hình dáng của nó nó rất là nhỏ anh em nhé nó cực kỳ nhỏ luôn anh em này đấy nó vô cùng nhỏ đây là cái mẫu mã mới nhất 2020 này để cho anh em đi chơi tại xỉu đến sân chơi thì anh em anh em có thể dễ anh em cầm cái máy phân âm này mà không bị phát hiện nhé nó cực kỳ nhỏ nó siêu nhỏ luôn cho anh em nhé siêu nhỏ và siêu bé luôn đấy siêu nhỏ siêu bé luôn đó, đó. đấy thì uh, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cái máy phân âm đấy, cái máy phân âm tài xỉu này đấy, cái máy phân âm tài xỉu này nó đang là mới nhất 2020 này và cái cái độ chuẩn xác và cái cái cái cái chống ồn của nó thì nó sẽ như thế nào thì bây giờ anh em theo dõi cùng với tôi để tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về cái thứ nhất là giới thiệu cho anh em về cái máy phân âm này và cái cách sử dụng cái cách ờ, báo dung của cái máy phân âm này nó như thế nào Đấy, cái máy phân âm tài xỉu này nó như thế nào Đấy thì cái máy phân âm tài xỉu này thứ nhất là anh em đã nhìn thấy rồi anh em đã nhìn thấy nó rất là nhỏ đúng không nó rất là nhỏ rất là mini Đấy nhìn nó mini như thế này nhưng mà nó sẽ báo cho anh em rất là chuẩn xác đó nhé đây đây chính là cái à, sách hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng Đấy. hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái máy phân âm này Đấy. đây đây chính là cái à, sơ đồ của cái dụng cụ máy Đấy. đây nút trên này là nút nguồn anh em bật lên đó bật lên nó rung đấy, còn cái à, nút đen ở trên cạnh nút nguồn đây, anh em đã thấy không đấy, cái nút đen này nó chính là cái nút mà anh em chỉnh cái tần độ sóng bắt của cái bộ hột này anh em nhé chỉnh cái tần độ sóng bắt của cái bộ hột này và cái ví dụ như này anh em à, chơi khoảng uh, à, 1 mét đến một mét rưỡi thì là khi mà anh em xê dịch ra một tí mà nó không bắt thì là anh em có thể là bấm thêm đấy, bấm thêm bấm thêm cái nút này là hai lần nữa thì là cái máy nó sẽ bắt cho anh em thêm cái tần sóng của nó nhé và thứ hai nữa là cái nút đỏ Đấy, cái nút đỏ là cái nút chuyển chế độ Đấy, chuyển chế độ đánh của cái máy báo dung này anh em nhé chuyển chế độ máy là như nào Đấy, chuyển chế độ máy có nghĩa là có nghĩa là đây chế độ để mặc định của cái à, máy phân âm tài xỉu này đó chính là cái hai dung ngắn và hai dung dài hai dung ngắn thì tỷ lệ nó có ra 123 và hai dung dài tỷ lệ nó ra 456 nhé và thứ hai nữa khi anh em chuyển chế độ đấy, chuyển chế độ thì là chế độ ờ, thứ hai của nó chính là cái chế độ là hai ngắn thì nó ra 123 Đấy, một dài nó ra tỷ lệ nó ra 456 và một ngắn một dài tỷ lệ ra 345 thì cái tỷ lệ ra 345 như thế này ấy, thì nó cực kỳ chuẩn cho anh em nhé Đấy, nó chuẩn xác cho anh em hai quân hai cái hột trở lên đấy, nó cực kỳ chuẩn xác luôn anh em có thể là áp dụng vào đây anh em đánh xỉu chủ được nhá đấy, đánh xỉu được và cái cái cái cái cách à, báo dung thứ ba này thì là anh em không cần phải không cần phải ừ, dùng à, để anh em sử dụng nó nha anh em đấy thì đây là cái báo mặt năm dung bốn dung 5 dung là có 65 4 dung là có 54 3 dung 63 nhé 2 dung 52 Đấy, một dung là 16 tỷ lệ của nó thôi Đấy, nói chung là cái cái cái cái, kiểu dung thứ ba này thì thôi anh em không cần phải sử dụng đến nhé nó không uh, nhất thiết nó hay là nó không uh, nó không giúp ích được gì cho anh em cả Đấy, vứt nhá anh em chỉ đánh cái kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai thôi thì anh em là thích dùng kiểu nào cũng được thì cái máy này khi mà đã bật lên thì nó sẽ để cho anh em cái mặc định nó là hai ngắn và hai dài anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở lên cho anh em Đấy, mở lên và test cho anh em nhé test cho anh em luôn Đấy. khi mà anh em mở lên khi anh em mở lên nó cái mặc định của nó nó đã là hai dung rồi hai dung dài và hai dung ngắn nhé hai dung dài nó là tài hai dung ngắn nó sẽ là xỉu test cho anh em hai dung ngắn đúng không anh em hai dung ngắn nó là xỉu một hai ba luôn này Đấy. hai dung dài đúng không hai dung dài nó là gì hai dung dài nó sẽ là tài Đấy. tài nó là 4 5 hoặc là 6 nhé 4 5 6 luôn này đấy tôi không thể tin nổi vào cái mắt mình nữa đấy. khi mà tôi đi mua cái máy này thì tôi test nó cũng không được như này nó quá là chuẩn xác như này đó hai ngắn tiếp hai ngắn nó là xỉu nhá hai ba bốn đúng không anh em vô cùng chuẩn xác cho anh em luôn tiếp tục vẫn là hai ngắn này mở cho anh em này hai ngắn mở hai ngắn thì cái chén này nó đã sai Đấy. chén này thì uh, nó vẫn có con tam con tam nhưng mà nó sẽ lên mặt nó lên mặt tài nói chung là chén này coi như là cái chén phạt đi đó thì nói chung là nó phải có chén phạt chứ không thể không có chén phạt được tiếp tục cho anh em vẫn tiếp tục hai ngắn cho anh em mở tôi đánh xỉu tiếp 224 đúng anh em 224 thì à, vừa rồi tôi đã test cho anh em 23 34 chén để cho anh em cảm thấy được cái chế độ đầu tiên của cái máy này nó báo chuẩn xác cho anh em như nào Đấy, và tiếp tục chế độ thứ hai sẽ test cho anh em luôn cái chế độ thứ hai thì chế độ thứ hai khi mà anh em muốn chuyện thì anh em chỉ cần bấm một lần vào cái nút đỏ này thôi nhé bấm một lần vào cái nút đỏ này thôi là anh em có thể chơi nhé tiếp tục cho anh em một ngắn một dài đúng không anh em một ngắn một dài thì nó ở trong này ở trong cái chén này nó chắc chắn là nó sẽ có một trong ba quân đó là ba bốn năm thì khoảng tầm 80 phần trăm thì nó sẽ có mặt 3 mặt 4 hoặc là mặt 4 mặt 5 hoặc là mặt 3 mặt 5 nhá mở cho anh em này Đấy, thì cái chén này thì nó đã xài thì nói chung là nó vẫn có mắt tứ Đấy, thì nói chung là cái chén này thì anh em có thể anh em đánh cân đối anh em đánh thôi nhé tiếp tục cho anh em một dài Đấy, một dài này thì anh em có thể là anh em có có cơ sở để anh em có thể anh em đánh kết Đấy, ví dụ như đánh chén này thì tôi sẽ kết đánh mặt tài Đấy, tôi đánh sẽ đánh mặt tài Đấy, nói chung là mặt tài thì tối đen thì vẫn dính phạt thôi tiếp tục cho anh em này hai ngắn này đánh xỉu này bốn bốn hai tiếp tục vẫn là xỉu đó vẫn là xỉu đúng không anh em thì nói chung là còn về cái độ ồn của nó thì anh em yên tâm như thế thì máy nó vẫn không dung thì anh em phải biết rồi đúng không anh em đó một dài đánh tài một năm sáu đúng không em tiếp tục chen cuối cùng vẫn là một dài một dài nó là tài đó một dài nó là tài máy báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em đúng không anh em và tiếng ồn của nó thì anh em Đấy, tiếng ồn của nó thì anh em không phải nghĩ rồi Đấy. Đấy. Đấy. đây là hai ngắn uh, xỉu đúng không anh em quá chuẩn xác luôn cho anh em luôn nhé tiếng ồn Đấy. Đấy, chỉ nghe tiếng của bộ tài xỉu anh em nhé Đấy, một dài một dài dài đó không hề ấn gì cả Đấy, không hề rung nhé Đấy, thì tôi sẽ tắt anh em máy rung bật rung lên là rung này bật rung lên là rung đó đó là bật rung tắt rung đi anh em đó không anh em Đấy, thì cái video này tôi ờ, giới thiệu cho anh em về cái máy phân âm tài xỉu Đấy, máy phân âm tài xỉu báo cực kỳ chuẩn xác cho anh em luôn và cái cái cái độ chống ồn của nó Đấy, chống cái âm tạp của bên ngoài nó rất là hiệu quả nhé Đấy thì cái video tôi cũng đã test cho anh em Đấy, tôi đã test cho anh em những cái tiếng động tiếng ồn tiếng nói của tôi và cái cái, cái cục nam châm này tôi đang chụp vào như thế này Đấy, mà nó cũng không ờ, nó cũng không hề rung hay là không báo loạn xạ cho anh em Đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này Đấy, muốn sở hữu cái máy phân lâm này về anh em đi chơi thì anh em phải em anh anh em có thể lên cơ sở anh em test Đấy, thì cơ sở tôi ở bến xe miền Tây anh em nhé anh em đến cơ sở thì anh em test cái bộ đồ chơi này anh em